Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những năm gần đây, với sự có mặt của mình tại Việt Nam, công ty Samsung của Hàn Quốc đã giải quyết được rất nhiều việc làm cho lao động Việt Nam, đóng góp không nhỏ vào GDP của nước chủ nhà. Đồng hành để đôi bên cùng có lợi, chính phủ Việt Nam cũng đã hỗ trợ rất nhiều về chính sách để Samsung có thể phát triển lâu dài. Và trung tâm R&D được xây dựng tại khu đô thị Tây Hồ Tây của Hà Nội, như một lời khẳng định của Samsung rằng sẽ gắn bó lâu dài với Việt Nam.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 Đây là lần đầu tiên Samsung xây dựng một tòa nhà riêng để làm trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D ở nước ngoài. Trung tâm này có vốn đầu tư khoảng 220 triệu đô la Mỹ, với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2 và diện tích sàn là 79.511 m2. Tòa nhà được thiết kế với 16 tầng nổi, 3 tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Việc triển khai xây dựng trung tâm R&D mới là một dấu mốc chiến lược trong lịch sử đầu tư của Samsung tại Việt Nam. Đây cũng là nơi họ thực hiện hóa cam kết đóng góp vào sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam, thông qua việc đào tạo và nuôi dưỡng nguồn lực tài năng trong lĩnh vực công nghệ cao. Hiện tại, trung tâm R&D mới đang được xây dựng tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội, đã hoàn thành khoảng hơn 60% khối lượng công việc, đảm bảo thi công đúng tiến độ để có thể hoàn thành việc xây dựng vào cuối năm 2022 như cam kết với chính phủ Việt Nam. Tại công trường Samsung R&D, nhằm đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình xây dựng, Samsung đã cho lắp đặt và vận hành phòng kiểm soát an toàn. Tại đây, hệ thống camera CCTV giám sát sẽ ghi lại và hiển thị toàn bộ hình ảnh phản ánh hiện trạng công trường 24 trên 24 giờ, giúp phát hiện các điểm rủi ro, đồng thời phân tích rủi ro và yêu cầu kiểm tra dựa trên dữ liệu phân tích cũng như các công trình đang được xây dựng khác ở thời điểm hiện tại. Quá trình xây dựng trung tâm R&D mới của Samsung cũng gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ toàn diện của chính phủ Việt Nam và thành phố Hà Nội, công trình luôn được xây dựng đúng tiến độ. Chính vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, công trình đã được xây dựng trên 60% mà không có bất cứ tai nạn nào xảy ra. Samsung sẽ hoàn thiện công trình an toàn vào cuối năm 2022 như đúng cam kết với chính phủ Việt Nam. Trước khi tiến tới dấu mốc hoàn thành 60% tiến độ, công trình đã luôn được thi công theo đúng kế hoạch. Ví dụ như tháng 10 năm 2020, hoàn thiện thi công phần móng. Tháng 4 năm 2021, đạt 30% kế hoạch và bắt đầu tiến hành thi công kết cấu phần nổi. Sau khi hoàn thành, ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các nghiên cứu trong lĩnh vực di động và hệ thống mạng, Trung tâm R&D mới của Samsung còn mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện, với các tiện ích như phòng tập thể thao, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhà ăn nội bộ và sân vườn trên cao. Dự kiến khi đi vào hoạt động, trung tâm R&D mới của Samsung Việt Nam sẽ tăng quy mô nhân lực từ 2.200 người lên 3.000 người. Trung tâm này là tòa nhà đầu tiên được Samsung Electronics xây dựng ở nước ngoài nhằm phục vụ công tác R&D của tập đoàn. Và đây cũng là trung tâm R&D được xây dựng với quy mô lớn nhất trong số các trung tâm R&D của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua việc xây dựng trung tâm R&D hiện đại, trung tâm mong muốn năng lực nghiên cứu của các kỹ sư Việt Nam sẽ được nâng tầm, không chỉ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, mà còn ở các lĩnh vực nghiên cứu đang là xu hướng của thế giới như trí tuệ nhân tạo AI, e, vạn vật kết nối IoT, dữ liệu lớn, Big Data, mạng 5G. Tạo tiền đề để Việt Nam có thể đi trước đón đầu với những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện tại, tổng số vốn đầu tư của tập đoàn Samsung tại Việt Nam là hơn 17,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Samsung điện tử chiếm 9,5 tỷ đô la Mỹ. Với sự hiện diện đầu tiên là nhà máy sản xuất điện thoại tại tỉnh Bắc Ninh vào năm 2008, Tiếp theo đó là nhà máy sản xuất điện thoại thứ hai tại tỉnh Thái Nguyên, khu tổ hợp sản xuất hàng gia dụng và TV tại thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm ind tại nội thành Hà Nội. Việc xây dựng trung tâm ind mới là một bước tiến vượt bậc trong hành trình đầu tư gần 14 năm qua của Samsung tại Việt Nam. Thông qua dự án này, Việt Nam sẽ không chỉ là cứ điểm sản xuất lớn nhất của Samsung –